Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo ờ, khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo à, Và những anh em nào muốn vào nhóm hoặc đang muốn tìm một cái trang uy tín để chơi với nhiều mã kèo thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng Cao Tiến Mình sẽ thêm anh em vào nhóm cũng như giới thiệu cho anh em một cái trang uy tín để chơi À, và trong video lần này mình sẽ nhận định sâu kèo cho anh em ờ, trận đá bù vòng 8 ngoại hạng Anh giữa MU với Leeds. Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 ờ, giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai. Thì sau trận thua đầy núi tiếc 2-3 trên sân của Arsenal vào ngày 26 tháng 1, MU đã nhanh chóng trở lại với chuỗi 4 ờ, trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. À, gần nhất là trận thắng 2-1 trước uh, Crystal Palace với chiến thắng này, Quỷ Đỏ đã vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và đang à, rất là sáng cửa để tham dự cúp C1 châu Âu mùa tới. À, thực tế thì à, hy vọng vô địch của ngoại Anh mùa này đã được sống lại khi mà MU đã thu hẹp à, cách biệt với đội đầu bảng là Arsenal xuống còn chỉ là 8 điểm thôi. Và đêm nay MU sẽ có trận đá bù vòng 7 trước Leeds và đây sẽ là cơ hội tốt để MU tiếp tục thu hẹp cách biệt với Arsenal. Và anh em nên nhớ là hiện tại MU đang sở hữu phong độ sân nhà rất là tốt khi thắng liên tiếp 7 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường à, rõ ràng là sân Old Trafford là điểm đến ờ, đáng sợ với mọi đối thủ và Leeds cũng sẽ không ngoại lệ à, còn về phía đội khách Leeds đang thi đấu không tốt ở mùa giải năm nay khi à, đội bóng này không biết đến mùa chiến thắng ở 6 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh với 3 hòa và 3 thất bại thì à, điều này đã khiến cho Leeds xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 18 điểm có được sau 20 vòng đấu và đội bóng này cũng đang rất gần với nhóm các hạng khi phía sau là Everton với cùng 18 điểm à, kế tiếp lần lượt là Bon Mệt với 17 điểm và Southampton 15 điểm cho nên Leeds sẽ có nguy cơ bị ghê vào nhóm nguy hiểm khi à, cách biệt chỉ bằng một trận thắng mà thôi thêm một việc nữa là phải đối đầu với một MU đang chơi thăng hoa mùa giải năm nay đặc biệt là trên sân nhà nữa nên rất khó để Leeds có điểm tại Old Trafford à, thực tế thì Leeds cũng hiểu rõ là MU đáng sợ như thế nào khi mà được thi đấu trên sân nhà thì theo đó Leeds vừa thua 5 và chỉ hòa 1 ở 6 trận đối đầu à, mới đây trước MU Riêng trên sân Old Trafford, Leeds lần lượt thua trước vụ với à, các tỷ số rất đậm như là 0-4, 1-5 và 2-6. Đấy và nhà cái đang đưa ra mức chấp à, cho đội chủ nhà MU ở trận đấu này là chấp một hòa cả trận và nửa trái ngay trong hiệp 1. Còn mã tài xỉu bàn thắng cả trận là ba hòa và 1.25 cho hiệp 1. Thì với cái lối chơi và phong độ à, rất tốt của quỷ đỏ hiện tại khi chỉ phải tiếp đón một đội bóng chơi khá tệ và xếp ở nhóm cuối và xếp hạng như là Leeds ở thời điểm này thì đây sẽ là cơ hội để cho MU à, gia tăng điểm số và sẽ nuôi hy vọng cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay và cái trận à, đối đầu gần đây của hai đội cũng diễn ra khá hấp dẫn với rất nhiều bàn thắng được ghi nên mình chốt cho anh em hai mã kèo là bộ u chấp 1 cùng với à, tài ba hòa cả trận. Ok thì đây cũng chỉ là những ý kiến cá nhân của mình thôi Nên anh em nào thấy à, nhận định của mình đúng thì anh em cứ vào à, còn về kèo góc kèo thẻ thì trước giờ bóng lăn khi có đội hình ra sân chính thức mình sẽ gửi các mã kèo này lên nhóm cho anh em ờ, tham khảo nếu thấy hợp thì anh em vào nhưng khi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì ờ, chắc chắn sẽ không chơi được các mã kèo này mà còn phải bị mắc like mất phí trung gian và gặp nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa nên tốt nhất anh em nên tìm một cái trang uy tín để chơi để thoải mái lựa chọn ra nhiều các các mã kèo mà anh anh em thích còn anh em nào muốn vào nhóm hoặc không có một cái trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram ờ, kèo bóng cao tiếng mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em lập riêng một cái tài khoản trên trang để chơi và sẽ thêm tất cả vào nhóm để cùng ờ, chia sẻ tham khảo về các mã kèo ở các trận đấu sắp tới à, và mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có những video mới nhất từ kênh cao tiếng soi kèo